mẹ ơi đây lời xuân trong những giây phút đầu của một năm mới lời nguyện xuân thắm tình chúng con kính dâng lên mẹ trong ngày đầu xuân xin mẹ hãy nhận cả lòng tri ân và phó thác cho mẹ một năm mới sắp tới xuân nhai xuân nay đã về lòng con tri ân bao tháng ngày mẹ thương luôn giơ tay giữ gìn và đỡ nâng con trên bước đường gian khó giờ đây trong phút giây đầu xuân thành tâm dâng lên những ước nguyện để con luôn tin yêu hết tình và biết xin vâng như gương mẹ khi xưa Ave Maria cùng với muôn hoa xuân tươi hồng khoe sắc thắm với tiếng chim ca hót líu lo con nâng hồn lên cùng mẹ cảm tạ muôn hồng ân thiên chúa đã ban cho chúng con một năm qua với phút giây đầu xuân xin dâng lên mẹ những ước nguyện mẹ ơi xin truyền cầu cùng chúa đoái thương nhập lời chúng con mẹ ơi xuân nay đã về ngàn hoa đua chen khoe sắc màu trời xuân xanh tươi như đón chào ngày mới đang dâng dâng bao nguồn sức sống cầu cho quê hương con bình yên cầu cho muôn nơi luôn thái hòa lời kinh trong hương xuân thắm tình mẹ hãy khấn thương ban muôn ngàn hồng ân xưa hát ca Ave Maria mẹ mai là mùa xuân mẹ ơi xuân nay đã về lòng con tri ân bao tháng ngày mẹ thương luôn giơ tay giữ gìn và đỡ nâng con trên bước đường gian khó trong phút giây đầu xuân thần tâm dâng lên những ước nguyện để con luôn tin yêu hết tình và biết xin vâng như gương mẹ khi xưa Ave Maria xưa hơn.